là phàn nàn lớn nhất của tôi về thế hệ millionaire là họ biết tất cả câu trả lời nhưng họ không làm cái điều gì cả bây giờ cái bằng chứng rất nhiều bằng chứng đã đưa ra rằng hệ thống trường học đã bị tấn công bởi những cái người siêu giàu về nhiều năm về trước để không bao giờ dạy mọi người về làm giàu như những gì cha giàu dạy tôi họ sẽ không bao giờ dạy cho bạn điều đó ở trường để bạn làm việc chăm chỉ hơn chăm chỉ hơn và chăm chỉ hơn à, Robert Kiyosaki hầu hết những người thế hệ millionaire họ sẽ muốn một công việc lương cao để trả tiền thuê nhà tiền ăn và tất cả mọi thứ sau đó họ mơ đến một ngôi nhà lớn một cái xe đẹp và tất cả mọi thứ nhưng đó cũng chính là lý do mà 99% mọi người Mỹ phá sản vì bộ não của họ suy nghĩ sai vì thế tôi và Kim á, lúc mà chúng tôi gặp nhau chẳng có gì hết á chúng tôi mất 10 năm để đi từ bàn tay trắng đến tự do đó là sức mạnh của việc tập trung vào xây dựng tài sản so với việc những cái trách nhiệm hiện tại của mình trách nhiệm hàng ngày của hầu hết mọi người là họ bận rộn kiếm tiền bận rộn trả hóa đơn nè bận rộn mua những khoản nợ mà họ nghĩ đó là tài sản món quà đầu tiên tôi dành cho Kim là trò chơi đếm số để nó đi vào não của cô ấy và hôm nay chúng tôi tự do về tài chính mọi người cũng có thể làm vậy đó chỉ là cái vấn đề trong não của bạn thôi cột bên phải đối với tôi vào năm 173 tôi đã đầu tư cái bất động sản đầu tiên à, tôi đầu tư bất động sản đầu tiên và đó là tiền của chính phủ tiền định danh những cái đồng như là đô la yên tất cả nó nhưng mà nó hầu hết là giả và mọi người đang làm việc chăm chỉ giống như là mình đang ăn thực phẩm giả vậy đó là lý do tại sao mọi người nghèo về tài chính làm việc với những đồng tiền giả rồi đến tài sản giả nó là một phần của cả một cái thế hệ những cái thứ rất là giả nếu bạn nhìn vào những gì đang xảy ra với ngân hàng trung ương và bạn có biết mục đích của ngân hàng trung ương Fed hay là ngân hàng trung ương Nhật hay là ngân hàng trung ương châu Âu hay tất cả những cái ngân hàng trung ương khác họ bơm tiền giả mục đích của ngân hàng trung ương như Fed là để bảo vệ hệ thống ngân hàng chứ không phải là bạn nha có cái hoạt động đó nó giống như một tổ chức tội phạm đấy và họ bù đắp cái rủi ro này ở trường bằng cách là dạy học sinh trả lời những câu trả lời đúng để những cái đứa trẻ khi rời trường chỉ nghĩ rằng là ô biết câu trả lời đúng là đủ thì sẽ không có rủi ro nó khiến chúng điên và già đi và mọi người á, đang nói về thế hệ Milanese điều gì xảy ra với họ vậy họ bạn biết đó thế hệ Milanese họ có trình độ cao nhất trong lịch sử và họ có điện thoại di động họ không phải giáo dục ở trường nữa mà họ được giáo dục trên phương tiện truyền thông xã hội và họ biết mọi câu trả lời nhưng họ sợ phải làm bất kỳ điều gì hết vì sao cái đó cái lời than phiền lớn nhất của tôi về thế hệ đó là họ biết tất cả nhưng họ không làm gì cả lý do họ không làm gì bởi vì cảm xúc của ai đó họ sợ làm tổn thương họ sợ phạm phải sai lầm điều này chỉ khiến bạn mắc kẹt trong cái chiếc hộp bé nhỏ thôi đó là lý do mà tôi nghĩ tiền đối với thế hệ millennial là quan trọng nhưng mà khi mà đến thời điểm những ông già như tôi á thì á, bạn phải hiểu điều gì là rủi ro điều gì không rủi ro và có đôi khi á, mình phải mạo hiểm mình phải mạo hiểm để trở nên thông minh hơn bạn biết á bạn có thể biết được câu trả lời nhưng nếu mà bạn không làm gì thì nó không có ý nghĩa gì cả một trong những cái thứ tốt nhất tôi học được là tôi đi học trường quân sự và được học bay tôi có những giáo viên rất tuyệt vời đó họ đều có thể bay và mỗi chuyến bay họ dạy tôi họ bay với một cái ý tưởng mới lạ mà chưa bao giờ thử cả đó và nhưng mà hoàn toàn khác với khi tôi học cấp 3 hầu hết giáo viên của tôi đều sợ hãi hèn nhát và họ bảo vệ cái công việc của họ họ bảo bạn đừng phạm sai lầm đừng có thử cái điều gì mới hết chỉ cần nhớ câu trả lời đúng thôi bạn sẽ an toàn đó là lý do hầu hết giáo viên ở trường học không giàu nếu bạn muốn thành công bạn sẽ phải chấp nhận một số rủi ro nhớ nha khi mà xem báo cáo tài chính á, những cái nhân viên ngân hàng của tôi họ không quan tâm đến bạn học trường nào đâu họ cũng không quan tâm đến điểm ngân hàng của bạn là bao nhiêu họ chỉ quan tâm là ý tôi là họ những người nhân viên ngân hàng họ sẽ không cho bạn bất kỳ một khoản tiền nào hết và để ý những chính trị gia một những chính trị gia ở Hoa Kỳ đó một số người từng làm việc cho chính phủ nhưng bây giờ họ bỏ rồi họ không làm nữa vì ngân sách quá hạn hẹp nên họ không thể cân đối được tài chính của họ 22 năm trước vào năm 1996 tôi tạo ra cái trò chơi cash flow để mọi người hiểu về tiền để mọi người học được những cái điều mà không được học trong trường và bạn biết đó cái hệ thống trường học nó đã có rất nhiều bằng chứng rằng họ hệ thống trường học đã bị hack bởi những cái người giàu có để không dạy chúng ta cách làm giàu và đó là lý do mà ngay cả những lãnh đạo những người làm chính trị họ cũng có phá sản họ luôn làm vì tiền lương và cuộc sống của họ xoay quanh những cái đồng tiền đó thôi nó là một cái việc cực kỳ khủng khiếp vì bạn sẽ bị phụ thuộc vào chính phủ để chăm sóc cho bản thân mình rất là điên bạn có biết Ray Kroc không người sáng lập ra McDonald ông là giảng dạy tại trường đại học Texas ông giảng dạy cái chương trình MBA và hầu hết những MBA những người có bằng MBA đều ra từ trường này Ray Kroc hỏi họ McDonald kinh doanh cái gì và mọi người hét lên là ôi chúng tôi biết rồi ông kinh doanh hamburger chứ gì Ray nói nhầm rồi không phải là hamburger McDonald kinh doanh bất động sản à McDonald mua bất động sản theo những công thức riêng và tôi cũng làm theo McDonald như vậy chúng tôi có công ty mua bán bất động sản và có cả giáo dục về bất động sản nữa và chúng tôi kiếm được rất nhiều tiền mà không phải đóng thuế một cách hợp pháp họ sẽ không bao giờ dạy bạn cái điều này ở trong trường đó là lý do họ giữ bạn làm việc chăm chỉ chăm chỉ chăm chỉ hơn